đây là những cái bộ hột tài xỉu không tang mà lắc theo ý muốn bên cơ sở sơn tài xỉu bên em để phục vụ cho các bác đi chơi tại các đấu trường C1 các có thể lắc hột giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu được và bộ hột nó đi rất là đều tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao bác nào đã sở hữu rồi thì các bác cũng không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ đây là bộ hột mắt hí đây bao chống thầy thợ nghe hột đây là bộ hột mắt hí này đây là bộ hột mắt cạn đây đây là bộ hột mắt cạn nha các bác nhé và đây là bộ hột nghệ hoa mắt to hột 2020 đây loại hột nào bên cơ sở em cũng có và đặc biệt đó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc do bên cơ sở em làm ra các bác nhá bên em có thể làm hột khoan hột theo ý muốn của mình các có thể khoan mắt to mắt nhỏ khoan nông khoan cạn bên em đều làm được hết các bác nhá và những cái hột này thì đều không tang bao chảy hột cũng không có gì bác nào mà đã dùng rồi các bác cũng đã biết và nhân ba dịp 30 tháng 4 1 tháng 5 thì em sẽ có một chương trình khuyến mại khi mà các bác mua một bộ hột một bộ hột này bên cơ sở em sẽ được giảm giá 30 phần trăm còn các bác mua hai bộ hột trở lên em sẽ tặng cho các bác một cái nắp trì một cái nắp mà bên em bọc trì như thế này bọc trì rồi em sẽ dán đề can cho các bác bên em có rất nhiều loại đề can nên là các bác muốn chọn loại nào thì cũng có nha đây đó bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén của bất kỳ một bộ hột bộ hột bất kỳ đi để cho các bác thấy được độ hiệu quả của nó đây nha em sẽ lắc thử cái bộ hột uh, mắt hí đi em lắc thử bộ hột mắt hí nha lắc thử vài chén đi đều cho các bác này tài này xỉu này xỉu này được chưa ạ bộ hột đi rất là đều còn cái cách giữ sao thì khi nào mà các bác sở hữu bộ hột bên em em sẽ chia sẻ cho các bác đây nha tiếp đến này em test thử bộ hột mắc cạn xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ bộ hột nó đi đều lắm tiếp theo là bộ hột tam sắc tài này xỉu này tài này xỉu này xỉu bão luôn này đó đây là bộ hột tam sắc nha các bác nhá và bác nào mà muốn sở hữu cái bộ hột nào đều các inbox liên hệ cho em số điện thoại zalo em ở trên màn hình các bác nhanh tay mua hàng để được hưởng những cái khuyến mại để có đồ chơi ngày lễ 30 tháng 4 1 tháng 5